À, trời ơi bạn ơi! Hôm nay á, bạn Sammy bảo với mình là Sammy muốn đi shopping Sammy muốn mua quần áo mới Mà Sammy không có tiền Thế mình thấy thương Sam quá Mình mới quyết định là đi kiếm kim cương Để gọi là kiếm ít tiền cho Sam đi mua quần áo Tại vì trên đời này Phong là thương Sam nhất trên đời Mà bạn bạn hiểu mà đúng không Đấy chứ vậy cho nên Phong đi kiếm kim cương mình từ sáng giờ không thấy viên kim cương nào toàn là thấy cục than đồ không mà trời mà than này bán đâu được nhiều tiền đâu ơi khổ ghê luôn Wow. Còn cái gì đây? Kim cương Trời ơi bạn ơi cầu đường ước thấy Trời chắc là ông trễ trên cao nghe rằng là mình gọi là muốn tìm kim cương để mua đồ cho Sam Ông trễ thương mình quá cho nên tặng mình kim cương rồi đó bạn Hôm nay tự tại sao ở trên mặt đất lại có kim cương ta bình thường phải xuống dưới hang mới có chứ nhờ Ồ, thôi kệ đi có thì cứ lấy đi thắc mắc gì nhiều đúng không bạn <laughs> Ui kim cương thiệt luôn nha e, e, e, Trời ơi đã quá đã quá Lấy hết lấy hết Trời ơi xịn xịn xịn Ui bên dưới cũng có nè Đào hết luôn Ê Ui Cái gì Ui trời ơi bạn ơi may quá Mình bị rơi dưới này bạn ơi Tôi tưởng là cái cái hố này là hố lava thôi chết tôi luôn rồi Ai, Khổ ghê luôn á Chơi Minecraft bao nhiêu năm mà vậy mà có mỗi cái cái cái việc đào kim cương thôi mà cũng bị rơi dưới này nữa ui sao mệt ghê Thôi, để kiếm xung quanh này có kim cương không ta uh, Hello What your lem gọi là Puppy Playtime đâu mà tại sao lại có gọi là hình kia trong này Trời bạn ấy đang đuổi mình nè bạn Oh my god, không xong rồi ờ, Không được, không được, mình phải tìm cách để mình thoát cái thôi Trời giật hết cả mình Ôi, ê, ê, ê, đừng đuổi tôi nữa, đừng đuổi tôi nữa Đừng đuổi tôi nữa, đập, đập đá của mình, đập đá của mình trời à, rồi, rơi xuống dưới lại, leo lại, leo lại à, Anh ơi, anh gì đó ơi, tha cho em À nhầm, anh hình kia tha cho em, hình kia Leo lên trên, leo trên bạn ơi ờ, Đào, đào, đào, đào Ui, đừng đuổi hết tôi, đừng đuổi hết tôi ờ, Chạy thôi bạn ơi, ơi may quá, may quá leo trên đây nè Oh my god Tôi đang nhìn mình kìa bạn ơi Chạy ơi chị ơi Ôi trời chết rồi bạn ơi Kiểu này là con Husky Husky nó đã xuất hiện ở trong Minecraft rồi Thế nào nó cũng đuổi theo mình về làng Hello Team thôi Trời ơi sau lưng mình kìa bạn ơi Oh my god Không xong rồi đúng rồi mình mình mình mình phải kêu sammy mình phải thông báo chuyện này cho sammy biết và hai đứa mình sẽ cùng nhau xây nhà an toàn để chống lại con husky này mới được để gọi là tiêu diệt nó bảo vệ mọi người trong làng hero team chứ không thôi là không xong đâu ôi, ôi chạy thôi trời ơi ui nó đang sau lưng mình nó đang đuổi mình các bạn ơi oh my god trên kia trên kia ui sợ mà chạy ơi gà ơi chạy đi con kia kìa gà chạy nhanh đi gà trời ơi chạy Ê! ba mẹ ơi không xong rồi không xong rồi các bạn ơi trời ơi không ngờ cũng có ngày con husky nó đã vào trong làng hero team và nó đến để nó bắt mình hay sao á chắc là bởi vì nó thấy mình cũng có bầu xanh giống như nó mà thấy mình đẹp trai hơn nó cho nên bắt mình nó xa ờ, ơi ờ, tôi sắp bị bắt rồi à sợ không nghĩ sao vậy trời nó ganh tị với sự đẹp trai của tôi á cho nên là nó muốn bắt tôi á hiểu không bây giờ trời tối rồi nè tí nữa thế nào cũng tới nha bà coi nhưng mà trước tiên á nha phong sẽ gọi là review về cái nhà an toàn này cho mấy bạn fan cùng với sammy biết cái nhà an toàn của phong nha được rồi bây giờ à ừ. đầu tiên á thì phong đã xây một cái bẫy ở đây rồi sam thấy cái bẫy nào không không thấy gì đâu trời trời có gì đâu ờ. cái queo à làm sao mà thấy được làm sao mà thấy được bởi vì á là chỉ có một mình phong mới biết đó là cái bẫy gì thôi bạn ơi bạn xem này nha đây nè sam lại đây lại đây bây giờ nha tôi đếm một hai ba là cái bẫy 7 xuất hiện cho Sam coi nè Sam đứng ở đây đi Sam Sam Sam, Sam đứng ở đây đi dạ. đứng ở đây rồi ok rồi một hai ba cái gì vậy đó mấy bạn thấy chưa cái bẫy của phong hơi bị hay luôn nha bạn xem nè đây cái cục đất này nè nó tự nhiên đưa đưa xuống này thấy không đó là nó sẽ mở ra một cái hố lava ở bên dưới và con hất ghi nó sẽ bị tấn công ủa đâu ủa gì ta lên đâu <laughs> rồi xong sammy đứng ở trên đây xong sammy bị rơi <laughs> nói chung với nó luôn mày ơi mày gì mà vô chim vậy ghê không ghê không cái bẫy này á là phong gọi là suy nghĩ dữ lắm mới ra được cái đó ui wow Ôi trời ơi xém nữa chết rồi! ơi trời Mày ghê trời Ok rồi đóng xuống nè Con hết ghi á nó không có thông minh đến nỗi à, biết được cái này là cái bẫy đâu Sam ơi Cho nên thế nào nó cũng sẽ bị lọt xuống cái hố lava mà thôi <laughs> Trời ơi ghê ghê ghê ghê Ủa mà không còn mỗi bẫy này thôi sao bắt nó được ừ. Trời ơi, không thể nào mà chỉ có một cái bẫy được Sammy này không biết gì hết trơn Đi theo phòng nè, bây giờ á tôi sẽ mở cửa ra Đây, vô nha ví dụ như bây giờ á con ghi nó vượt qua được cái bẫy của phong đi thì phong còn một cái bẫy khác nữa đây ở chỗ này nè phong có chuẩn bị rất là nhiều rương luôn phong đố sam với bạn fan cái rương này để làm gì á đố sam á rương nãy à để tôi nhìn coi trời ơi dễ hồn con nít còn biết nè tôi nói cái chúng phát luôn cái gì không? cái gì cái rương này là để chìa khóa xong rồi mình lấy chìa khóa mình mở cái cửa này đúng không chị ơi trời ơi thông minh thông minh đúng rồi có bạn nào đón được cái rương này để tìm à, chìa khóa không đã mà đây không phải là cái rương bình thường mấy bạn ơi <laughs> để không nói cho sam nghe nè nha những cái rương này không phải là cái rương bình thường đâu bây giờ sam thử mở cái rương nào ra thử đi đây tôi xem coi trời ơi tôi nhìn phát biết luôn tôi tôi đứng từ xa để xem coi đó chọn đi sách ra cái này chắc luôn đứng đây là không có lý do đúng không Bé rồi vậy mở thử đi ờ, ờ rồi đây coi ôi trời ơi <laughs> này không phải cái rương bình thường đâu bạn ơi cái rương này mấy bạn mà đụng vô ha là bạn sẽ bị một cái xong đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi sao thử kiếm thử cái rương khác coi sao Thôi trời cái gì mà dữ vậy? Khó vậy? Đúng rồi, thử kiếm đi. Cái này, cái này gần cửa là có. <laughs> đó. Ghê chưa, ghê chưa? Con hít ghê á nha con hết ghi nó vô đây á thế nào thì nó cũng sẽ bị gọi là chính những cái rương này nó sẽ chọn một trong những cái rương này mà thế nào nó cũng sẽ bị tiêu diệt với bạn ơi và cái rương thật nó nằm ở đây nè sao đây chỗ này nè đâu ủa sao tôi cũng chọn sai ta ủa gì kỳ vậy sao tôi là chủ của cái này mà tôi vẫn chọn sai vậy rồi xong tới thui rồi ủa cái rương này ta ủa sao tôi quên tiêu rồi ờ, à đúng rồi cái rương này cái rương này cái gì vậy ta gặp <laughs> ủa vậy là cái rương nào sao tôi quên mất rồi nhỉ ờ, ờ rương rương này đúng không ủa cũng không phải luôn ủa cái cây vậy rồi trời ơi mình nhớ rồi bạn ơi đó là cái rương này nè trời ơi là trời cái cái rương có cần vàng nè đó gần chết luôn hà Nhưng mà tất nhiên rồi Sam ơi Sam không biết gì hết trơn á Bây giờ nha ví dụ giờ mình lại mà mình mở cái rương này ra để mình lấy cần gạt đi Thì chắc chắn con Husky nó ừ. sẽ biết rằng là cái rương này sẽ có cần gạt đúng không Không được không được Cho nên Phong đã có một cái này rất là hay nè Sam thử lại gần cái cửa coi Sam lại gần cái cái, cái, cái cửa coi đó rồi. sao thấy cửa bình thường đúng không rồi coi phong nè phong lại gần cái cửa nè hey. đó cửa mở ra luôn ghê chưa tôi biết rồi quét mã đúng không đây Đúng rồi Thấy thấy ở chỗ này không Ở chỗ này nó có cái khuôn mặt của Phong nè Bây giờ nó chỉ mở cửa khi nào nó thấy được Phong thì nó mới mở cửa Các bạn thấy mình ghê không Đây coi mình nè coi mình nè Ui, Hey. Hay vậy Đó Rồi chưa vô chưa vô Chưa vô nhanh nhanh nhanh nhanh Ờ Sam ơi à Sam chậm chạp quá rồi vô Trời cái cửa quét mạ vạch đã xịn vậy Ghê không ghê không Mà mình vô đây xong đó nha Phong có để cái camera để mình xem con ghi nó có kiếm được cần gạt hay không á Ôi nhưng mà khoan Sam ơi à. Ví dụ như con ghi nó vẫn kiếm được cần gạt thì sao thì, thì, thì ủa mà thì sao hỏi tôi chi tôi không biết rồi giờ sao thôi thì nó sẽ bắt bọn mình nữa chứ sao cho nên chúng ta sẽ đến với cái bẫy tiếp theo tem ủa cái gì đây đố mấy bạn biết cái bẫy này là cái bẫy ở trong uh, gọi là phim gì á đố bạn biết á trời sao biết cái bẫy này trong phim gì không bảy nhìn con quen mà tôi quên rồi không nhắc tôi đi trời, trời ơi, ơi có vậy mà cũng quên nữa các bạn nào biết không các bạn nào thông minh hơn sam biết được cái bảy này trong phim nào không trời ơi đây chính là bảy trong phim squid game biết không à rồi Squid Game chọn đúng không? Chọn rồi là chọn, chọn, cái đường đúng đúng không? Rồi bây giờ Sam, ừ, Sam dễ. thử Sam thử chọn đi Phong sẽ ờ, quay cho mấy bạn xem coi Sam chọn đúng đường nha Này, nha Trời tôi ơi. chọn trúng phát luôn nè từ từ Một nè à, đường bên phải là đường em nên đi đó đến bên phải đó Bruh. bên phải nè rồi xong cũng đến chúng rồi xong tiếp theo <laughs> đó sai bét sai bét à, chạy đây để không uh, spam spam boy chỗ này rồi ok rồi bây giờ sam nhảy đi sam nhảy tiếp đi không không chơi đâu trò chơi này kỳ quá à rồi tiếp rồi chọn tiếp đi đây ôi không bên không bên rồi chọn tiếp đi đây đây Thông minh của ta Thông minh của ta Rồi tiếp ừ, Nhìn lén có được không ta Nhìn lén được không, ta Không nhìn lén được đâu Phong che lại hết rồi Chọn đi chọn đi Nhanh lên nhanh lên um... <laughs> Bên nào Bên nào Ui Thông minh dữ ta Rồi tiếp tiếp tiếp Tiếp Thật thật Bên này thế nào đi liền Xong rồi mình mình mình chéo Xong mình nhảy liền đấy hả Hay là bên này ta Quanh tù xì ra à. Cái gì ra Cái này cái này ui thông minh thông minh rồi tiếp tiếp tiếp rồi hai cái liền rồi lỡ ba cái liền sao ừ đúng ta ba cái liền đúng không bà tự chọn đi sao sam hỏi tôi trời ừ, thôi bên này đi <laughs> rồi xong rồi trời ơi sammy chọn đúng được mấy cái rồi cuối cùng vẫn thua bạn ơi kỳ ghê á này đúng rồi ủa gì vậy ủa rồi ơi <laughs> trời ơi vậy sam này Hồi nãy bà chọn đúng mà sao giờ bà lại chọn sai vậy Sam Tôi lộn thôi Rồi bên bên nào còn à. nhớ không còn nhớ không <laughs> Bên nào ta Bên nào À, à đây Trời có vậy cũng quên nữa mấy bạn fan chắc chắn biết nè Đó hay quá rồi thấy không Sammy thì cũng thông minh đó bạn ơi Nhưng mà con Husky mình nghĩ chắc nó không thông thông minh đến cỡ đó đâu Nhưng mà khoan ừ. Không có một cái bí mật ở đây ừ. muốn cho Sam biết nè Sam qua đây Sam qua đây Sam qua đây Ủa bắt tôi quay lại tôi vô chết đường không ta Chết rồi đây Đây đây đây đây đây đó oh, thông minh quá đây ở chỗ này nè phong có để một cái bí mật nếu con hất ghi nó nhìn thấy được thì chắc chắn là nó sẽ biết được đường qua đây sam nhìn nè ở chỗ này nè có hai ừ. ngôi sao thấy không ờ ngôi sao ngôi sao sam sáng. chỉ cần đưa sao? cái con chuột vô trong ngôi sao này nó sẽ hiện cho sam cái đường đi nè trái trái phải trái trái trái phải đó thấy không thấy không hóa nè ghê không ghê không không biết được ờ, không biết được đúng rồi con ghi làm sao nó biết đọc chữ được cho nên là nó sẽ không biết đúng được rồi. gọi là cái đường để qua đó bạn ơi đấy không để cái chỗ đó là để chúng ta lỡ chúng ta quên đường chúng ta sẽ coi cái bạn đó hiểu không đấy ok yeah, rồi cái ta cái ta bây giờ ừ. tiếp theo nè bây giờ ví dụ như bây giờ con ghi nó vẫn vượt qua được cái bẫy này thì sao yeah. thì sao oh my god oh my god sợ quá sợ quá đây thì bây giờ ừ. Sammy hãy qua đây Sammy qua đây đây ví dụ giờ Sammy sẽ đóng vai là con ghi nha rồi ok Phong sẽ đóng vai là ờ. Phong nè rồi ok sao thử chạy qua đi ờ wow, tao là ghi đây Thích đi nè Ui rồi ôi Ghê chưa ghê chưa Bạn ơi bạn nhìn nè ở chỗ này là một cái hố có rất là nhiều những con à, con này là con gì ta con này là con con con rít hả ta ừ đúng rồi con rít con rết ờ, con à đúng rồi con con rết con rết con rết tôi đọc nhầm thành con rít mấy bạn ơi đó con rết nè bạn nha con đóng lại đi ghê quá à nó cả à, tôi không đóng lại được sao ơi tại vì nó nằm ở hai bên sao tôi đóng lại được à, nói chung á ừ, bạn ừ, ừ. là bây giờ con hất ghi nó mà rơi xuống đấy nha là nó sẽ bị mấy con rết này cắn và sau đó ăn thịt à, không phải đạo hay dừng ờ, được đâu à cắn luôn á phong cắn cái chạy nọc luôn á trời ơi đúng rồi cắn cái là chết queo luôn á đó mấy bạn ơi và bây giờ phong còn thêm một món bí mật ở sau lưng của phong nữa nhưng mà cái vũ khí bí mật này một tí nữa phong sẽ bật mí cho bạn biết sau nha đó nếu như con husky nó vẫn vượt qua được cái bẫy gọi là mấy con rết này của phong á thì phong sẽ còn thêm một cái bẫy cuối cùng và bạn nào biết muốn biết cái bẫy đó là bẫy gì thì hãy xem đến cuối video nha còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ con husky nó đến chỗ của mình thôi nào let's go ủa cái gì kỳ vậy ta tính ra bây giờ là Lâu 3 giờ đêm luôn rồi mà sao vẫn chưa thấy con Husky nó tới vậy ủa sam ơi sam có biết địa chỉ nhà Husky ông tôi hoặc là số điện thoại ông tôi gọi điện kêu tới coi sao lâu vậy trời trời ông tôi nhìn ông nhìn mặt tôi coi tôi biết không trời tại facebook nó tôi gọi facebook cũng ngồi vậy? trời ủa có facebook gì ông gọi facebook của ấy sao mà kỳ quá ta lâu quá không thấy Husky tới ủa sao sao sao sao nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn kìa cái con bên kia phải là Husky không vậy cái cục mà xanh xanh nhìn hình như nó Husky á Phong kêu quá Ôi à. trời bạn bạn nhìn kia hình như bên kia là con kia kìa bạn Đây đây để mình gọi nó tới nha bạn nha kia ơi kia ơi tao bên này nè Qua đây kia ơi qua đây chơi với bọn tôi nè ừ. Ui ui nó chạy ở chỗ mình kìa sao Nó chạy ở chỗ mình kìa Ôi Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Đây từ từ cứ bình tĩnh cho nó lại gần đi Phong sẽ bật cái bẫy lên Hey Đó Dính cái bẫy liền Rồi Ui, thấy chưa Sam ơi, ghê chưa Trời ơi, nó rơi xuống dưới sao nó tan biến rồi Sam ơi biến mất Ủa, Ủa gì kỳ vậy, sao vẫn còn bên này vậy Ủa, ôi trời ơi thôi không sao đâu sao không sao yên tâm có phòng đây phòng sẽ bảo vệ cho sam ê cứ hết đi kia ta nói cho ngươi biết nè ngươi hãy mau đầu hàng đi ngươi không thể nào mà vượt qua được gọi là cái bẫy lava này của ta đâu bởi vì cái hố lava sâu lắm đó rơi xuống dưới là thành hất đi nướng luôn nghe chưa ôi trời ơi đúng rồi đó à, đi về à, đi đi à, về đi ủa nó chọi gì vậy ủa nó chọi gì vậy ủa ủa nó chọi gì người à thuốc hả ủa nó chạy thuốc ui gì ui ê sao ơi sao ơi hình như là nó chọi thuốc gọi là gì ta kháng lửa trong người nó sao sao bây giờ nó không bị gì luôn kìa nó bơi mà dưới là bà luôn kìa sao ơi con này nó khôn vậy nó mà ui giời giời ui không sao sao sao cái hố này cao lắm nó không có leo lên được sao ơi à, trời nó không leo lên được mày quá mày quá mày ơi tôi chết rồi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy lên lên lên lên chạy đi chạy đi đóng cửa lại đóng cửa lại trời ơi mấy bạn ơi mình không ngờ con hít kia để thông minh tới vậy luôn bạn nó biết sử dụng thuốc kháng lửa nè để nó không bị cháy trong lava sao biết đào đất nó leo lên nữa ok xong bây giờ mình qua bên căn phòng này đi nhanh lên qua đây qua đây nhanh lên lên tôi qua rồi đây ờ. ok ok khóa cửa lại rồi ui tôi thấy con kia bên ngoài kìa sao mày đây đây đây để tôi lấy camera tôi check thử coi coi nó nó có vô trong đây chưa nha ok ok lấy camera nè rồi check nè rồi ok ui tôi thấy cái chân nó kìa sam à, để để xíu đó nó đang vô kìa đang vô kìa uhm. yeah rồi Ui, nó vô rồi, vô rồi, vô rồi à, Sam yên tâm đi, nó không biết cái rương nào là rương thật, rương nào là rương giả đâu Thế nào nó cũng bị tiêu diệt cho mà coi à, Ui, đây, đây, đây. Sao? Ui, nó chạy ra chỗ mình kìa Tôi chọn cái đầu tiên là tôi, tôi, tôi chết chắc luôn con này chắc chắn nó thua rồi không ôi đâu. ôi tôi thấy nó cứ ghê ghê nào sam ơi nhưng mà nhưng mà hình hình như hình hình như nó không biết là nó nó phải tìm rương hay sao à. sao. à. <laughs> sao trời sao ơi nó mới mở cái rương xong nó té chết queo luôn Trời ơi bạn ơi con thích ghê vậy nướp ghê luôn các bạn Nó đi vòng vòng vòng vậy mà nó cũng không biết là tìm chìa khóa trong cái rương nữa Trời nướp dễ sợ ok xem tiếp ở đâu rồi ở ờ, đây này đây này nè Trời ơi nó lại thấy mà không tôi nói rồi Nó mở rương xong cái sáu ơi rồi ok cà tiếp cà tiếp cà tiếp rồi cà tiếp rồi nó mở thêm cái đường chết rồi nè trời ơi bắt cười dễ sợ với mọi người ơi kiểu này trời ơi quá là dễ luôn ui nó chết tiếp rồi trời ơi thôi kia thôi chịu thua đừng có kiếm nữa càng mở đường càng chết Ê, nó đang tức giận hay sao kìa sao nó nhảy nhảy nhảy, nhảy kìa tức giận kìa ôi không cay mới lạ gặp tôi tôi cay có chạy đất luôn á phong ok vậy coi như là mình thắng rồi sam bây giờ nó không qua đây được đâu yên ừ. tâm đi ủa nó làm cái gì vậy liêu liêu liêu dạ. Dạ, gà đồ gà ui ôi sam ơi gì vậy hình như là hình như là nó nó đang leo trên mấy cái rương xong nó nó đạp bởi cái rương rồi sảm ơi ủa sao khôn vậy gì khôn vậy ui ui ui sao nhìn nhìn trên kia hình như ui trời ơi cái con này nó chuyển qua nó thông minh hơn rồi các bạn ơi nó không mở rương nữa mà nó quyết định là nó dùng cái chân của nó nó đạp cho bởi cái rương luôn trời, ơi. kiểu này là kiểu này kiểu này thế nào nó cũng sẽ tìm được cần gạt thôi không xong rồi trời ơi đạp cái đạp kìa trời ơi đạp kìa đừng đập nữa đừng đập nữa ôi rồi rồi xong cái rương cần gạt kìa rồi xong nó tìm được cần gạt rồi xong vòng rồi ui nó đang qua đang qua kìa đang qua sao bay chạy chạy chạy chạy chạy chạy đi đi đi qua đây qua đây qua đây ui đâm đâm đâm đâm tôi lại đâm tôi lại tôi đặt mật khẩu tôi quên rồi ok không xong rồi bạn ơi con hít kia thông minh quá nó đã tìm được cần gạt rồi thế nào nó cũng sẽ chạy qua đây nó bắt bọn mình thôi bây giờ bọn mình phải vượt qua được cái này ừ. ok rồi để xem coi mật khẩu mật khẩu mật khẩu à trái trái phải trái trái trái phải ok rồi bây giờ tiến ra okay. nhảy này nhảy nè theo theo sao nhảy theo phong nè trái trái trái phải trái ừ. trái trái phải đổi cái bên đây được nha à. ui ui trời ơi bạn ơi may quá trời quá đất luôn á bây giờ bọn mình nhảy bên đây nè bây giờ mình sẽ đứng ở đây ừ. bọn mình đợi nó tới ok ui nó qua kìa sao ơi ui, con hết kia này không có sợ trời hey, ơi con hết kia kìa ta nói cho ngươi biết nè ngươi có bao giờ xem phim Squid Game chưa chắc là chưa đúng không tại vì ngươi là quái vật làm sao ngươi xem phim được à à à, à. bây giờ á tao nói cho ngươi biết ngươi phải chọn một trong hai đường nếu như ngươi chọn sai ngươi sẽ bị rơi xuống dưới ngươi chọn đúng thì ngươi mới qua đây được bây giờ ngươi có thách có, có dám qua đây được không thách ngươi luôn á quay thử coi sam ơi nhìn cái mặt của nó ngu ngơ khù khờ khi mà nó không biết đường đi kìa sam ơi tội nghiệp quá à sao hết cây ơi muốn bắt ờ. được bọn ta hãy nhảy qua đây đi nhảy qua đây đi ui ui ui nó rơi xuống dưới kìa <laughs> trời ơi chết queo ui nổ luôn kìa ok ừ. hết cây ơi sai rồi đường bên đó sai rồi bây giờ nhảy lại đi ờ ừ. đúng rồi đó đúng rồi đó rồi biết đường nào đúng không đường nào đúng không nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy đây à, đây rơi xuống tiếp kìa rồi xong chết queo tiếp trời ơi quá đơn giản rồi à. sam ơi sam ơi xém nữa bà đẩy tôi rơi xuống dưới ừ. trong cái đó luôn á bà đừng có đẩy đẩy tôi chứ sao ok ơi tôi tôi sợ tôi tôi yên tâm yên tâm đi nó lại rơi tiếp trong coi ai nó rơi tiếp kìa <laughs> chết queo trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn thấy không ừ. con hết ghi này mình đã nói rồi mà nó là quái vật cho nên không bao giờ thông minh được bằng mình và sammy đâu thế nào cũng sẽ không qua được đâu đúng rồi hey, <laughs> chết hoài chắc là nó cũng nản thôi thế nào cũng không qua sao vậy nó làm gì <laughs> ủa, ủa làm gì vậy ủa, ủa làm gì vậy ủa làm gì vậy ui ui nó chọi gì vậy ui <gasps> sammy hình như là tìm đường Sam ơi Ủa vậy là là, là nó sẽ biết đường nào là đường nào rồi Ủa no nhưng mà tôi nghĩ cái bẫy không vượt qua được đâu bên này là con rên khổng lồ mà yên tâm đi nó sẽ không qua được đâu à hey, hết đi nhìn ta nè có hết đi kia ta nói cho ngươi biết nha ngươi đừng có tưởng là mấy cái bẫy vừa rồi ngươi vượt qua được là ngươi hay ta còn một cái bẫy kinh khủng hơn nè có giỏi thì chạy qua đây đi quay thế nào đúng rồi bắt tụi tôi đây qua đây ừ nó chạy qua kìa mở cửa ai thấy chưa thấy chưa rơi xuống dưới kìa sam ơi ui nhìn kìa nhìn kìa ui nhìn kìa nhìn kìa cái con hết kia nó đang bị với con rết cá trời ơi rồi xong chết queo luôn trời ơi mấy con lết này kinh khủng quá bạn ơi ui tính ra con rết này nha nó to con hớt kia nó chạy kìa sao hớt ờ, kia nó chạy ra kìa ở rơi ờ, dưới rồi bạn ơi bạn thấy không tính ra nha là mấy con rết này nó to hơn con hớt kia gấp mấy lần luôn á bạn trời ơi nhìn nó dài mà to hơn con hớt kia luôn á hớt kia ơi sợ chưa sợ chưa bây giờ ngươi mà rơi xuống dưới là ngươi chỉ có thể làm mồi cho mấy con này thôi chứ không thể nằm một qua bên đây được đâu Đúng thôi được rồi <laughs> chịu thua đi chạy về nhà khóc với mẹ đi chứ đừng ở bên này ủa làm gì, làm gì? ủa trời ơi cái gì vậy? Cái, con này nó làm rít nướng nó ăn kìa. Con Husky này nó biết phun lửa luôn các bạn ơi, nhìn kìa. Oh my god. Ui chết rồi Sam ơi, tôi không ngờ là con Husky này nó biết phun lửa luôn á Sam. Ui rồi xong mấy con mấy con rết của tôi rồi xong chết queo hết rồi à. mấy con rết của tôi làm gì á là rết xào sở hiểu không? À, trời ơi mấy con rết của tôi mà nó chết queo hết bạn ơi nó xoay vòng tròn vòng tròn vòng tròn luôn rồi nè trời ơi anh trời ơi rết của tôi kiểu này là mình thua rồi ui nó phun lửa mà kìa sam ơi né vô né vô ui ui gấp vô vô vô không được các bạn ơi con hết gây này nó quá nguy hiểm nó biết phun ừ. lửa mà nó còn gọi là biết thông minh nó vượt qua được những cái bẫy của bọn mình nữa kiểu này là không được rồi tôi đành phải sử dụng đến cái bẫy cuối cùng thôi bây giờ mình sẽ bật mí cái bẫy cuối cùng cho các bạn xem nha được rồi sam ơi đi theo tôi nè có phải trái tim không vậy à, à, à chắc chắn là sammy với mấy bạn đang rất là bất ngờ bởi vì cái bẫy này có quá nhiều trái tim ở đây đúng không bởi vì sao bởi vì Trời hôm ơi, nay ê không không không xỉ xỉ không tỏ tình thức kia gì mày mình quá trời trái tim vậy đúng Trời rồi bà nói đúng gì? rồi á tôi sẽ tỏ tình thức đi gì kỳ vậy Trời ơi, tự nhiên bây giờ chuyện qua yêu không, không phải đâu. không phải sammy không biết vậy hết trơn á con husky này nó là con trai đúng không bây giờ tôi chỉ cần đây sam nhìn tôi nè tôi sẽ biến hình cho sam coi à đây đây đây đây nè ủa <laughs> gì hay vậy thấy hay không tôi là tôi biến thành hất đi nữ rồi nè bây giờ á tôi nói sam nghe nè sam hãy núp ở ờ, bên đây đi nè sam chui sam sam núp này hiểu không đó tôi sẽ đứng ở ngoài đây tôi dụ con hất nó chạy vô xong nào tôi sẽ giả vờ là hất nữ không tôi kiểu gọi là đứng im hiểu không nó nhìn thấy tôi nó nó sẽ mời à. tôi đó nó sẽ nhìn tôi thì trong lúc đang nhìn tôi á ở trên thì tôi có để cái rương nè sao mày hãy mở cái rương này ra ở trong đây không có để cái hàng rào nè với lại là mấy cái kiếm nè thì trong lúc nó đang oh. gọi là nó đang nó đang gọi là xây mê phong á thì sam hãy xây cái hàng rào sam gọi là sam gọi là sao ta nhốt nó lại hiểu không à rồi sao nữa rồi sao lấy cái kiếm mà chém uh, chém hết kia hả bây giờ sam cứ nhốt nó lại trước đi rồi bọn mình tính sau hiểu không ừ rồi ok ok, okay. được rồi rồi ờ, ừ, hồi hộp các bạn ơi đây lần đầu tiên mình tỏ tình hết ghi luôn á <laughs> tỏ tình trời ơi đây là lần đầu tiên tỏ tình với yêu quái thì có ok được rồi xanh nấp nha ui nó vô kìa nó vô kìa ơi rồi đứng im đứng im đứng im mấy bạn đứng im đứng im ôi trời ơi sợ quá à ui ghê quá em à. nó có em em em nó nó có phát hiện ông ra vậy nó nổi nó nổi trái tim kìa sao bên nổi trái tim kìa trời trời lại ờ, chào bạn nha nữ hello bạn ờ, ơi, sao mà hình như nó hung tôi sao hình, <laughs> hình như nó hung tôi rồi sao nó không người xuống nó hung tôi rồi sao trời ơi lội trái tim kìa tôi cũng thấy gớm quá trời tôi mắc ói quá xàm ơi nhanh lên nhanh lên lấy lấy lấy lấy cái cái cái hàng rào Ôi, ông làm ông làm sao cho nó si cb ông đi ông hát ok ok Ờ, bạn ơi bạn là hết đi sao bạn đẹp trai quá vậy bạn trời ơi nhanh lên đúng rồi đúng rồi đúng rồi bạn đẹp trai quá à tôi à tôi à chưa từng thấy ai đẹp trai giống như bạn luôn á bạn ơi bạn có thể nào cho tôi làm quen được không vô đây đứng nè bạn vô đây đứng nè vô đây đứng nè facebook xin facebook xin facebook đúng rồi cho xin facebook nha bạn nha xin facebook nha ơi tôi tôi ra con hít đi kia ngươi đã bị ta lừa rồi ok từ tôi biến hình lại đó <laughs> từ đây ờ. đây à, à, à. Còn hết đi kia Ngươi làm sao mà vượt qua được sự thông minh của ta và Sammy Ủa đang tức giận kìa Sam dành thương quá à Trời ơi là chèo Bị đốt rồi Hất Hất đi ơi à, Để tôi tặng cho bạn cành hoa nha Nè cành hoa nè Ôi trời ơi sao vẫn nổi trái tim vậy ờ hình như thích tôi thiệt sao trời thì ghê quá ghê quá hả heo thôi rồi lấy vũ khí lấy lấy lấy lấy lấy vũ khí này tôi có chuẩn bị vũ khí ở đây rồi đây sammy là cây kiếm cái kiếm màu xám siêu to khổng lồ nè đó ok Trời ơi đó à. còn tôi tôi sẽ sử dụng cây rìu siêu to khổng lồ bây giờ hai đứa bọn mình sẽ cùng nhau băm con hít kia này ra thành gỏi cuốn luôn nha các bạn nha con hít kia kia giờ muốn gì quýnh nó sao ơi quýnh nó tiêu diệt đó mày mày mày chạy kìa chạy kìa quýnh nó quýnh nó hít gì hả à. à? nó rơi ra ngoài kìa ra ngoài kìa oh my god đuổi theo đuổi theo để tôi chặn đầu để tôi chặn đầu đâu lại à. mày mày ui nó chết quéo rồi bạn ơi <laughs> trời ơi quá là đơn giản luôn à, à, à. ok mấy bạn ơi vậy là coi như hôm nay mình và sammy bọn mình đã xây được cái nhà an toàn và tiêu diệt được con đây rồi mà mình thề với bạn ơi con Husky này hơi bị nguy hiểm luôn các bạn Nó vừa biết phun lửa mà nó còn thông minh nữa Mình hơi bị sợ luôn á các bạn Nhưng mà không sao Dù gì thì mình và Sammy cũng đã tiêu diệt được nó rồi à Và bạn thấy video này như thế nào Bạn có thấy thích cái video này và thích cái nhà an toàn của mình hay không Thì nhớ hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng rất là dài rồi Và mình cũng đã tiêu diệt được con Husky này rồi Bây giờ thì bye bye Và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nha Tạm biệt Ok không biết lần sau sẽ là quái vật <laughs> Ê, sao tặng hoa tôi sao Ủa tôi tưởng bị tiêu diệt rồi à, Chạy sao ơi Trời ơi trời Oh my god Chạy thôi tạm biệt mọi người nha Hero team, hero team